Xin chào mọi người, mình là Thùy Thanh, mình ở Vân Tảo Mình đến với Phương, mình còn biết qua Phương qua một người bạn giới thiệu Và khi mình đến, à, mình công việc của mình là làm live và mi Và khi mình có cơ duyên mình gặp Phương là qua một người giới thiệu à, Mình cũng không, trước thì mình cũng không biết gì đến spa à, Sau khi là có người giới thiệu đến à, Phương Phương Nguyễn thì mình đã đến Phương Nguyễn học số 3 và mình thấy Phương là giảng dạy rất là nhiệt tình và nhiệt huyết với nghề và mới đầu thì mình cũng không à, gọi là nghĩa là mình không đi sâu về cái sờ ba này và nói chung là mình không không thích chưa chưa có định hướng là về sờ ba ấy. khi đến phương thì phương đã dạy dạy mình tình và khi đấy thì mình kiểu như mình thấm và mình hiểu về cái sờ ba này đẹp cho mọi người à, mình thấy là Phương dạy rất là nhiệt tình Mọi người à, ai muốn học số 3 thì hãy đến Phương Nguyễn để bạn ấy dạy cho các bạn những cái gì nhiệt tình nhất, bạn tâm huyết của bạn thì nhất để à, các bạn phát triển cho mình và cho mọi người. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Ôi